Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ờ, chứ phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi, tôi thật. Tôi thì cao tuổi đây, những cái trường hợp này nếu con gái chúng tôi như thế thì chúng tôi cho nó đến nơi đến chốn ngay. Cho nó nằm. <laughs> You know I'm gonna get say mê man quên hết con đường về chẳng thể tìm thấy lối về yêu nhau quá quên trao ấy mắt quên tôi rất lo nhưng mà rơi rụng anh sao thế anh cứng 뒤로 한 번씩 도망 Tân ơi sao anh em tin vào đàn bà không đàn bà ấy ô đây là mấy vậy lầu bảy thì <laughs> em tin anh ạ đàn bà quá tuyệt vời anh em tin đàn bà anh ạ đàn bà quá tuyệt vời luôn đàn bà là những cái gì nó hoàn hảo nhất anh ạ <laughs> mày quá mình tin nhá bà Thúy, Đồng Minh Khánh, chú rể Đức Thành xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn các vị khách quý đến từ gia đình của họ nhé. Xin được trân trọng kính mời